ở trên vùng San Jose hãng KNT Inc. Ngày hôm nay câu chuyện uh, rất đặc biệt. Uh, xin chào uh, anh uh, anh Kiệt ạ. À. À, xin chào anh Lan, à, good morning anh, uh, chào uh, khán giả phố Mô Sa. Hôm nay cũng <laughs> surprise, dạ. cà phê tại nhà, dạ. anh nói chuyện chút kìa. Dạ, hiện nay thì anh Ngô Tuấn Kiệt đang ở trên San Jose, còn uh, chúng tôi đang nói chuyện từ uh, Nam California qua uh, đường dây Internet. Um, vừa qua thì uh, sở dĩ có cái uh, buổi nói chuyện ngày hôm nay với anh thì cũng vừa mới thấy có xuất hiện, uh, mới mới mới nhìn thấy thôi nhưng mà cái ờ, video đã được đưa lên à, trong đó anh có nói tới một số những cái vấn đề à, tâm linh anh là một người à, à, chủ của một cái hãng công nghệ nhưng à, câu chuyện thì lại mang tính tâm linh à, và trong đó có một số những cái à, à, dự báo trước dường như đang xảy ra mặc dù là câu chuyện anh nói cách đây à, 2 năm vào mùng 3 Tết Mậu Tuất anh có thể cho biết cái ờ, cái ờ, cái ngữ cảnh khi mà anh ờ, xuất hiện và nói chuyện trong cái video đó như thế nào ạ? À, như là Phật thường á, thì <coughs> gì nó có nhiễm có ngẫu hứng thì nói chứ lúc đó cũng không có soạn chứ đang ngồi ngồi chơi mùng ba tết thì có thằng, em á cầm máy nó quay quay bà con <laughs> vô cái nó hỏi rồi nói thì thật sự em biết rất là nhiều thứ thì từ 40 năm nay rồi tất cả thì không phải là nhà tiên tri này trước tiên không phải nhà tiên tri gì hết cũng uh, không có rất là bình thường cũng như anh Lâm thôi nhưng thì có hữu duyên rất là lớn với uh, được tiếp cận với các đấng ở trên cao rất là nhiều mấy gì rất là dạy dỗ việc 40 năm nay mà ghi xuống sách vở Việt đang có là khoảng cỡ cuốn sách cỡ bốn năm trăm trang á thì những gì mà dạy nhiều nhất á là ông ờ, ông cạn trình á nguyễn minh khiêm à, ông dạy ông dạy mặt đời trên vũ trên thế giới này nè thì có ông trận đạo với có ông uh, washington mỹ nữa à, cái gì đó hay hợp nhau rồi trên cao nữa có mấy chư phật mấy vị lớn thượng đế rồi này nọ đại khái về cái cái đó đó thì uh, người ta nói là thường ta nói về ngày tận thế nhưng mà thật sự à, cái trái đất mình tận thế nhiều lần rồi những cái người mà đang chết nó gọi tận thế nó không phải là tận thế mà vùng rợn hay nổ chứ đất gì hết anh chỉ tại vì cái giữa thiện giả tránh chánh và tà thiên ma với phật đang đấu nhau bên cõi kia chiến tranh thứ ba thường nó đã xảy ra cách đây mấy năm rồi năm nay năm cuối cùng kết thúc thì nói chuyện hôm nay cũng có xin phép là không có cơ cũng lộ số ờ, ông trang trình ông nói số cũng phải sổ tới lúc cũng phải sổ thì giờ sổ rồi kiệt mới ghen dám nói chứ bao nhiêu hôm nay cũng giấu gì lắm dạ thưa anh kiệt cái ờ, ở trong cái video thì thấy ờ, anh có nói tới ngay đầu cái đoạn video anh nói tới cái tình trạng một cái tình trạng khẩn cấp mà anh gọi là ngày thanh lọc của nhân loại và sẽ bắt đầu từ bây giờ cho tới năm 2020 tức là cái bây giờ có nghĩa là thời điểm đó là cái thời điểm mùng ba mậu tuất năm 2018 anh nói là ngày thanh lọc của nhân loại nó sẽ từ đó cho tới ngày năm 2020 sẽ à, xuất hiện à, trong đó anh có nói tới là sẽ có một vị giáo chủ mới à, xuất hiện vào năm 2021 và có nói tới là khuyên mọi người dự trữ thức đồ ăn à, vào vào ngay thời điểm đó anh đã nói rồi mà bây giờ đây thì à, trong cái à, cái nỗi lo về à, coronavirus thì bắt đầu thấy mọi người đi à, mua à, thức ăn ở ở ở rất nhiều nơi ngay cả ở Mỹ này nữa anh anh nói cho biết về cái à, cái cái cái cái cái cái ngày thanh lọc của nhân loại đó Và nó có liên quan gì tới coronavirus hiện nay hay không? Có. Còn uh, trung cộng á, nó là thiên ma, nó là một uh, nó một khối thép khổng lồ, đâu có ai giải tách ra được. Thì corona là một trong năm lý do. Thì Trung Quốc tương lai sẽ tương lai gì gần đây là sát bên này đó sẽ có một cái à, chính phủ mới và dạ, đồng thời Việt Nam cũng sẽ có chính phủ mới cái đó là là ý ở trên con người mình á, bây giờ nên thuận thiên những người mà hiểu được á, thì phải nên chấp nhận là ờ, nó không phải gì đó nó thầy xưa giờ 40 năm là coi theo dõi từ chút từ chút không có gì sai hết thì nó bớt đổ máu Việt Nam nó sẽ thành cường quốc trong tương lai vài năm tới sẽ có đa đảng một bên thì do Mỹ dựng lên bên thì vẫn cũ thì mấy ổng cũng không có mất gì cũng không có miền bắc hay miền nam trả thù gì hết à, à ở trên không có cho tiền trả thù cái đó là một cái lịch sử dân tộc thì à, những người ở đây mình này giống như thấy video miền nam à, lộn xộn mấy chuyện nhỏ rồi người mình đang hiếp người mình người dùng tiền làm cái chuyện thấy nó tổn phước tổn phước là giảm thọ đến ngày cận tốt nghiệp rồi ờ, một đống uh, kim nó đâm vô họng rồi nằm ở phòng ai ICU rồi lúc đó hối hận kịp chỉ có quan trọng bây giờ để dành vốn năm tới Việt Nam làm ăn là giàu vừa giàu cho mình vừa giúp nước còn về vấn đề mà một vị giáo chủ ra đời thì ngài có thật thì ờ, mình nói thì bên đạo Phật mấy ông thầy không có hiểu mấy ở nó chín ngàn năm Phật Kỳ Lan rồi nhưng mà con người mình giờ quá ác rồi cái thời gian đó, nó cũng sẽ thay đổi hiện chuyện nó chưa xảy ra chờ xem chừng không bao lâu còn chuyện trước mắt mình đang nói con bệnh này nè đừng có quá lo chỉ có nước mà lo là nước việt á mấy vị mới hồi tết nói chuyện biết á nước việt là nước là sẽ chết hàng thứ nhì trên thế giới mà không biết sao giờ có mười mấy người á còn nước mỹ này á thì lác đác không có gì phải lo ở đây hết sau khi ổn định bên kia rồi bên đây nó mới có cái nạn là cũng bị nhân quả còn hiện tại ờ, là nước việt á kia ờ, không biết nó ông hay cỡ nào hay là giỏi cỡ nào mình không hiểu nha nhưng mà hồi tết á, khi mà việc tiếp chuyện á, thì mấy vị có quên này à, thì à, number two á, chứ không phải là ấy là còn cái bệnh này á, hỏi chừng nào hết thì trên cho biết á, ít nhất là tháng 7 á, chứ không phải là mà cái bệnh này ở trên cũng giảm không phải là do ở trên tạo ra mà do chính con người tạo ra chính trung cộng tạo ra để mà muốn um, làm gì là mình không biết nhưng mà cho đó là nó gọi nhân quả thì uh, biết vậy biết chắc ở mỹ sẽ không có nhiều không có bị nhiều Ờ, Trung Quốc sẽ có chính phủ mới Việt Nam cũng sẽ có chính phủ mới nhưng không có trả thù không có đổ máu người Bắc người Nam không nên trả thù nữa à, lo để mà làm giàu để lo phát triển đất nước trở thành một cường quốc trong nay mai khoảng năm 2021 22 là mạnh đó còn bây giờ thì thấy nó hơi bẹo quá cái uh, còn còn rất uh, có lẽ là còn uh, nhiều người còn rất muốn nghe thêm nữa về những cái hậu quả những cái hệ quả Ờ, liên quan tới coronavirus đang hoành hành hiện nay anh có thể ờ, ờ, nói thêm những cái chi tiết đó nữa hay không ạ? Corona thì cái gì nói là tận thế nhưng mà tận thế chắc là mình giống như là lên tình xưa cũng tận thế tận thế là từng nhóm chứ không phải là tận thế ai cũng phải chết thì bây giờ á chỉ có một cái là như mỗi người của mình á mình có cái hậu quả anh không biết á cái hào quang của mình nó sẽ bảo vệ mấy con siêu siêu hình này thì người nào mà cái cái lực mạnh sức khỏe mạnh hay là biết tu tập thì tạo cái hào quang nó sáng thì nó bớt cái xâm nhập niệm phật đồ nhiều niệm chúa vô còn người mà tối ngày cứ ăn nhậu chơi rồi cái, thì cái hào quang nó đen xám á con virus nó còn dễ xâm nhập hơn nữa ăn à, tỏi vô nhiều chút tắm tắm nhiều rửa tay rồi uh, bớt uh, đi quán đi tiệm Đấy, thì uống nước cho nhiều vô tại khi nó khô cổ á thì con nó dính vô còn nếu mà nó dính vô cổ vô vô mũi mình mình uống nước vô cái nó trôi xuống bao tử bao tử nó chân chuỗi đâu có nó đâu có nó đâu có ấy được thì cái cơ hội nó mình giảm cơ hội thôi nhưng mà thật sự mỗi người đều có số á đừng lo mấy mấy vị bữa nói gì á những người mà tránh trực uh, bình thường á không cần gì phải lo á chỉ còn cái là đừng đi du lịch hiện nay thì ờ, có những cái tin tức mới nhất nói rằng là vị ờ, giáo hoàng của công giáo uh, giáo hoàng Francis đang bị uh, tình trạng nhiễm bệnh và ho uh, người ta đang uh, uh, nghi rằng là ông có thể bị uh, coronavirus hay không thì chưa biết trong những ngày tới như thế nào uh, thì à, anh anh có những cái thông tin về chuyện đó hay không cái này hơi à, nhạy cảm lớn mà kiệt cũng mới thì nghe nói là kiệt cũng không có theo dõi tin tức để chiều nay kiệt à, với mấy ngồi thiền hỏi thử tất cả tin tức trên thế giới thì gì thì kiệt cũng phải hỏi hỏi có nhiều cách nói chuyện giống như mình thách FaceTime nè rồi email rồi phát rồi uh, ra văn kiện thì những cái gật giặt đó thì hay ngồi thiền hỏi còn những cái mà quan trọng lớn mà hội bàn mà lớn giống như uh, liên hiệp quốc á thì lúc đó có thượng đế xuống thì thì đông người lắm nguyên cái bầu trời sáng rực ở thiên long sơn luôn thì là ra văn kiện thì cái mấy cái đó thì bằng cơ cơ giống bên câu đài vậy đó ra chữ thì mỗi lần mấy gì về dạy mình giống như cỡ 4 tiếng 5 tiếng mỗi người nói khúc khúc gì đó à, thì đó là cách liên lạc thôi thì chiều nay kia sẽ hỏi về ông giáo hoàng này coi ông <laughs> xin hỏi là khi dạ, dạ, dạ. xin, xin hỏi là khi mà anh nói rằng là thiền để hỏi như vậy là là là hỏi một đấng vô hình hay là một ờ, những vị cụ thể nào ở ờ, trong quá khứ ạ? À? Bất cứ gì nào, bất cứ gì nào mà việc đặt tượng trên thiên sơn á là đều là thiền ví dụ kiệt muốn nói chuyện với uh, chị Kiệt là thánh mẫu liễu hạnh thì cái ngồi nghe ý tưởng của bà thì bà về bà nói mới hôm qua kiệt nói chuyện với bà nè thì uh, thí dụ kiệt nói chuyện với dân đạo thì ngồi nghe tượng nó; kiệt nói chuyện với mình phú sổ thì ngồi nghe chuyện của đức phật thầy đang. thì bất cứ gì nào mình muốn hỏi về chuyện gì á ở cái xã hội bên trên như là như mình không khác gì hết có một cái chợ nó là quân chủ vua thì à, thượng đế là cao nhất các cả các chư phật đều là à, như là bộ xứ mình nói này ra không biết người ta hiểu không thì um, như giấy màu của mình với copy trắng đen thì uh, thường á mà cái người mà gần nhất kiệt á là kiệt có bố ông rồng một ông là xích long là sống kiệt lâu nay hiện giờ ở chung kìa à, xích long bệnh long rồi có hai ông rồng ở núi cấm là thánh long với lục uh, hai nhị long thần ở núi cấm thì việc hay họp với mấy ông đó thường ngày thì thường mấy ông đó là sáng chạnh kiệt thì thì cứ ờ, đi lên đi xuống vậy trong tích tắc à ở mình đó, đi xe điện thoại như khi mình lâu hơn à vậy là sẹt à, tới đó thì hỏi vậy trong cái video vừa rồi xem qua đó thì có một cái chi tiết rất là ấn tượng đó là anh nói mọi người anh rất cam đoan là mọi người hãy ờ, giữ chữ đồ ăn đi nếu không sử dụng trong năm 2020 mang tới đây anh sẽ hoàn tiền lại anh đã ờ, vì ờ, nhìn thấy điều gì mà anh ờ, kêu mọi người dự trữ đồ ăn mà cái chuyện đó đang xảy ra hiện nay à? Thì đạo Phật nơi cha con lộ cơ cái đó đó nguyên văn khoảng mỗi thường mỗi Tết á ở trên xuống là như cha xuống gia đình xuống tất cả các chi vị xuống thăm kiệt tết chúc tết qua lễ giống như người thường mình vậy đó thì cái năm đó thì trên cho biết á, là năm cuối cùng của hạ nguyên à, kêu kiệt đừng có làm ăn đừng có bỏ tiền ra nhiều chỉ lo tu tập và lo núi rồi à, à, chờ đón phật di lạc sẽ ra đời sẽ nhân loại sẽ phải trải qua thời kỳ khó khăn à, khi mà trên nói vậy á, thì à, cái qua ngày sau là, là là tết thì kêu kiệt ngồi đó thì sẵn cái đầu kiệt còn nhớ nhớ ngày qua mấy vị vừa dạy thì kiệt mới nói luôn thì uh, uh, kiệt mới confident kiệt mới nói được thì mấy vị nói làm sao kiệt nói lại vậy thôi chứ kiệt cũng không có biết nhưng mà kiệt có cái um, cái nhiên là trên hay à, hay về dạy dỗ kiệt làm sai thì cũng bị phạt á uh, ờ, hải ái thì uh, khi mà hôm cái video nói có nhiều người là không tin người ta tưởng chuyện nói để mà nổi tiếng gì kia không hết nổi tiếng gì chứ nổi tiếng mệt đó không có ngày nó lo bận rộn một ba bốn trăm nhân viên nó lo tháng mấy triệu phát lương thôi cũng khùng đâu có rảnh đâu mấy vụ này chẳng qua mình thấy từ bi với thấy người đời không có hiểu rồi cứ chạy lăng tăng lăng tăng làm mấy cái chuyện ờ, không công mà tốn tiền người ờ, hao hơi tổn sức không hơi ờ, phí gì kiệt mới thấy gì nói mấy câu rồi ai tin tin tốt không tin cũng không sao thì cũng có giúp ích được rất là nhiều người một số người bên Việt Nam có video đó thì người ta cũng mua đồ ăn ở bển ở Việt Nam á, bây giờ cũng phải nên mua nên về đồng quê ở chứ ờ, nước Việt Nam cho nước chết hàng thứ nhì á. Trung Quốc nó không phải là mấy ngàn người đâu mấy vị nói là gần cả 500 ngàn người chết rồi đã gần cái triệu rồi đó chẳng là nó nó láo à ở đây á, người đời á, cần có đa là những nhà khoa học đó là chỉ là một phần trăm của khoa học thôi cái tầng mà hiểu cao siêu á, mấy nhà khoa học à, càng dính nhiều cuốn sách chừng nào càng xa với thiên tính chừng đó con người của mình á, không phải học một kiếp này mà nó từng học nhiều đời nhiều kiếp nó đã tích trữ trong cái nó là của mình thì khi bây giờ mình lấy kinh nghiệm của những tiền kiếp mình làm việc thôi còn hợp thế gian chỉ là cái thế chắc thôi đâu là gì đâu vậy thì uh, uh, cái uh, hậu quả của coronavirus này về mặt nhân mạng trên toàn thế giới nó ở cái mức độ như thế nào thưa anh cái đó đó thường giống như mình play for tất cả thế gian này nó là một trong những cái condition những cái strategy à, mình gọi là chiến lược đi để mà break nước tàu à, làm năm sáu nước sau này à, sẽ có chiến tranh thứ ba sẽ nổ trong năm nay bốn năm trước năm năm trước lúc mà kiệt nói chuyện với à, cái gì trên á thì nói cái đập tam hiệp sẽ dở khi kiệt nghe mà dở cái đó là cái gì nói chết cái triệu người á thì quản hồn mỗi lần mà thắng á thì kiệt bị giảm thọ hoặc là bị ờ, bị bệnh muốn khật khừ luôn á nhưng mà cởi nó hà đổi để đổi trên mạng thì cái đó kiệt khánh cho tới ngày hôm nay mà cái lần cuối cùng mà kiện nói hồi khoảng uh, à, trên uh, à, trước tết việt nam chuyện nói chuyện với mấy vị dễ vụ đó mấy vị nói ở trên phật trời cũng không có muốn ở đập đổ bể nhưng cái quyết định cuối cùng á nhân loại những nhà tiên tri mình nói nha giỏi nhất trên thế gian cả một chẳng trình lỏng là người nói chuyện gì nè chỉ có tá chín tám lăm chín chục phần trăm thôi năm mươi phần trăm còn lại là do cha quyết định và cháu không ai biết chuyện đó còn cái đập á, nó có thể bể và không có thể bể ăn thua mình bây giờ có chịu khấn lại cho nhiều hay không thôi mà cái đó kỳ đã khấn rồi cả cái bom nguyên tử đúng ra bây giờ nổ nè mà kỳ cũng đã khấn thì có cái video hồi tháng gần tháng 7 kỳ khấn cái đó ở trên nó là hứa approve approve gọi là approve là không mấy không có không có bom nguyên tử kiểu này thì cái cái corona này á, là chuyện mình nói nó cũng từ bi đi cũng là đau lòng á nhưng mà nếu mà không có gì á, ông lẽ trung cộng ở đó hoài á, mấy gì nói á, là thiên ma nó chiếm gần hết quả địa cầu thiên ma là trung cộng mà nếu mà không có những cái mãi lợi á, thì sẽ không có gì ngăn lại tụi nó thì uh, hiện bây giờ ở trên trời á, trên trời có là hội đồng chư Phật và tam thánh tòa cũng như y như mình thế gian thì cũng có tòa án cũng có quốc hội rồi này nọ ở trên cũng y vậy á thiện và tam thánh tòa đang xử nó chảnh kêu nó phải rời khỏi trái đất trả lại cái thiện và cái thật cho nhân loại để cho nhân loại á không có không có còn uh, u mê nữa mà mà sống một cách đàng hoàng ở thế gian này mình cũng giống như ờ, gì ta cũng giống như vở kịch tôi cũng đang đóng kịch nè anh cũng đang đóng kịch thì mình đóng làm sao cho đẹp cái màn kịch này để cho um, nó khi về thanh thản với đời sống thật sự của mình nó không phải đây trên kia anh biết mỗi lần mà tôi về nhà thiên định tôi cũng như con kiến vậy con người chảnh nó bự <laughs> bằng cái cột đèn đó à mà cũng biết à, ở dưới này mình cái gì cũng tưởng đâu thiệt cái này gì cũng giả chứ này nói hơi dạ. xa dạ. thưa anh cái uh, cái uh, uh, anh nói rằng là cái uh, đại dịch này nó sẽ uh, được uh, chấm dứt uh, khoảng vào tháng 7 năm nay uh, nó sẽ được chấm dứt bằng uh... à, cái chấm dứt không có biết chấm dứt nhà mấy gì nói tới tháng 7 mới có tiến triển chứ không mấy gì không có xua sure là chấm dứt tháng 7 á còn muốn thì là tối nay tôi ngồi tôi nói chuyện lại tôi coi làm sao chứ còn yeah. Dạ. bữa mấy chị nói là tới à, tháng bảy là bắt đầu mới thấy cái đường hầm dạ yeah. Ờ, tới tháng 7 mới thấy được tiến triển thì tiến triển đó nó đi từ ờ, nó được ờ, được tiến triển từ từ cái nguyên nhân gì gì thưa anh thí dụ như là được có thuốc chữa hay là nó tự nó đi hay là như thế nào ạ anh phải hiểu như vậy tất cả con người của mình á thí, thí dụ như uh, mấy ông bự của mình bệnh đi nó không là người tốt không ai là người xấu hết nhưng mà lừa, lúc mà mấy thiên ma mà nhập vô tâm ổng chịu phúc là ổng ký tờ giấy thôi là biết nhiều người ấy thì thiên ma quỷ chứ nó muốn nhân loại chết còn phật thì muốn mình sống mạnh khỏe để mà tu tập để thăng tiến về mặt ờ, tinh thần để đi về về trời á mình đâu phải ở đây đâu à, thì ở trên á có thể cho một nhà khoa học nào tự nhiên nghĩ ra cái đó thì đó là một cách hoặc là uh, thường cái đó là cách đó cái thứ hai thường nghĩ là chứ không phải là qua mùa đâu cái này là do chất của trong cộng nó chế ra mà là đâu đâu phải như bệnh uh, bệnh cảm bình thường nhưng mà nếu mà mình phải nói như vậy cái quả đi cầu của mình á nó cai trị bởi thiên mà giống như tụi nọt uh, uh, Rothschild nó đâu có thờ phật thờ chúa mà nó là triêu lần triêu lần nhưng mà mình xuống đây á, mình phải nhờ nó mình mới thăng tiến thì uh, tụi nó ừ, về mặt vật chất thì lên ai làm chuyện ác hay giàu là vậy còn uh, cái corona này á, là thì nãy dựng nói nó là một trong một trong những lý do để mà làm nước Trung Quốc tan ra và dạ, một cái chính phủ mới sẽ ra đời ở Trung Quốc nếu mà chính phủ mới không ra đời hoàng Sa đâu trả lời bình thường chính phủ mới của Trung Quốc và chính phủ mới của Việt Nam hợp tác nhau hòa thuận nhau có Mỹ nữa thì tất cả mình nó mới gọi là bất chiến tự nhiên hạnh chứ không lẽ ông Văn Trình ông nói không có gì bằng chứng không dám nói à rồi Hoàng Sa truyền Sa trả lại nhưng mà không có giọt máu nha chứ còn miền Nam miền Bắc mà nổi về đánh nhau là kiện có thích không có trả thù nữa là ở trên ờ, Phật dạy mẹ dạy Phật mẫu dạy là không có trả thù đó là cái nạn của quốc gia phải chịu thôi qua ai có phước hưởng cho cứ họ hưởng không có đốt củi đốt lò nữa như vậy là anh nói uh, xin hỏi rõ lại là Trung Quốc sẽ trả lại Hoàng Sa Trường Sa mà phần nào Trường Sa cho Việt Nam trả hết trả luôn những cái phần đất mà nó nó nghĩa là hiện giờ á một ông bộ chính trị là có bốn tình báo anh nam kè sau lưng của ổng thì làm sao ông làm thấy ông được chưa chắc ông muốn làm nhưng mà nhiều lúc bên kia làm gì cũng giống như vậy cái giả sử gì nha à, giống như kiệt đi điện đá mình cướp nó vô nhà với súng Đấy. để đồng bọn nó cái bên nhưng mà lúc xưa thôi thì mình gì cũng nghe lời nó nhưng ngay trong lúc này mình cứ như mình nghĩ giống gì ờ, ở ngoài sân có một cái swap team có một cảnh sát bắt đồng bọn nó ngoài rồi ở trong mình cũng phải tự đứng dậy để mà à, ấy chứ mình đâu có thể bị hàng cướp nó cứ dí súng đầu trong nhà mình hoài ở ngoài cũng có cảnh sát đang ờ, lo cho mình à, cũng bắt được đồng bọn nó mớ ngoài rồi à, nó cũng yếu thế rồi thì đại khái trong, trong lúc này theo tôi nghĩ đừng sợ trung quốc nữa nó lo nó không xong thì làm sao mà mà nó ăn hiếp mình nữa được thằng trước có đồng bọn nó cũng sắp bị tiêu rồi thì vô nhà mình đó, thì mình miễn sao mình đừng có làm gì mà nó giận để mà nó gọi là giận cá chém thớt à. để cho thằng đè nó không chết đi lửa nổ bên đó thì mình không có gì thì thì sống thì đại khái mấy ông lãnh đạo mình rất là tài nghe À, không có để cho thằng Trung Quốc à, dội bom mình hay là đi xe tăng qua <laughs> mấy cái freeway mấy cái đường mà nó mở rộng á mục đích nó để xe tăng đi qua chứ là phải đi giao thương đâu mấy cái không có nên để rừng núi là cho nó khó qua được như vậy thì bao giờ Trung Quốc sẽ trả lại cái à, Trường Sa Hoàng Sa cho Việt Nam thưa anh? Khi nào Đài Loan tuyên bố độc lập? Khoảng thời gian nó sẽ gần độc trong vòng vài năm nữa hay không không phải bây giờ là vài tháng thôi bây giờ vài năm chuyện Murray nói là nó không có chuyện vài năm thì Đài Loan tuyên bố một lần nó nổi máu lên à, với lại nó muốn à, muốn đánh lạc hướng người ta nó muốn lấy cái lòng à, cái gì lòng gì đoàn kết của tụi nó đó tụi nó giờ không đoàn kết nữa đâu thì ăn à, thua bên Đài Loan mỹ nghỉ thôi vài tháng dạ. Vài tháng nữa Đài Loan, Đài Loan sẽ tuyên bố độc lập và Trung Quốc sẽ trả Hoàng Sa Trường Sa cho Việt Nam. Khi biết là tại cái này á, mấy gì chỉ cho chỉ biết khoảng 80% thôi, 20% còn lại á, là cha quyết định, tức là thượng đế quyết định. Mà trong năm nay thì mấy vị nói á, là uh, nó sẽ xảy ra còn cái người mà ngoại mình bây giờ á, nên để dành vốn để dành tâm tư để mà lo coi mình muốn uh, mở hãng kiểu gì tại vì nước Việt Nam sẽ replay nước Trung Quốc làm tất cả về ngành sản xuất thì trong vòng 3 năm ở nước mình nó thành cường quốc á bởi vì nói mà à, mà không lo đó mà cứ lo ở đây á, cái gì á phe phái bậy bạ không bằng kiểu á để vốn Việt Nam mà lo giúp dân giúp nước chứ ở đây mà người mình mà được kiếp vũ mỹ à, khó lắm để cho ta yên ổn đi như vậy thì ờ, à, anh nói Việt Nam sẽ đang có đang ờ, mặc dù là đang trong ờ, tình hình ảm đạm đại dịch như vậy mà anh cho biết rằng là Việt Nam sẽ có cái tương lai rất là tốt trong trong thời gian tới chẳng những tốt mà còn mạnh nữa mấy ông bây giờ đang lúc mà Trung Quốc lộn xộn đưa quân xuống lấy luôn nước miên lào luôn à, là để mà trừ hậu hoạn đó là đúng là phải nên làm gì phải bệnh phải nên làm gì chứ còn ở đây mà cứ lo mà sợ chú mất là gì nó lo nó không xong đó. mình không cần gì phải sợ đó nó sắp bị xong rồi cái mỗi một cái thời gian mà cai trị quả đi cầu á nó có cái thời gian à, thì uh, như cộng sản thế giới từ ờ, từ thời liên xô qua vậy nó hết hạn rồi giờ muốn cãi trời cũng không cãi được cứ gọi là mình nói là thuận thiên đi đừng có nghịch thiên nghịch thiên nó không có tốt gì thứ nhất nó gây thù quán và những cái thế hệ sau con cháu của những người đó cũng khó ngóc đầu còn thượng thiên giờ chóp đó mà quay lại mà giúp dân giúp nước rồi hòa đồng với hải ngoại mang những cái người ta ở đây ta học kỹ sư cũng cả chục năm đâu phải dễ còn bển mà muốn học được kỹ sư gì đó một thằng ở đây về nó chết được biết nhiêu món thì phải hòa bên đây rồi mời ta bên đây về người ta mới đưa đất nước phát triển cái gì nói sau này khi nước nước ở bển nó yên ổn Cali sẽ có cái nạn lớn rồi tự động mình cũng đi về mình không muốn về mình cũng phải về về mà ảnh này lo phát triển tương lai dân tộc còn ở đây cứ ờ, ở đây thì mình thấy là hiện giờ thiên đàng nha mà kia không biết cái gì nói sau này tự động mình sẽ có chuyện mình không thích ở đây nữa anh cũng khuyên mọi người nên ờ, ờ, lấy cơ hội mà mà, về Việt Nam đầu tư những người mà có điều kiện bây giờ đã chuẩn bị thủ sẵn nói giống nên là bây giờ ví dụ như à, bất cứ những cái loại mà lô khách á, bên Trung Quốc á, nó đang làm gì thì mình cứ vô Fry Costco hay là gì á của nó làm mình đều là mình làm được như nó thì thì mình là mình làm thì Mỹ nó đều mua hết tự vì á những cái label đó đó nó không qua Ấn Độ cũng qua Việt Nam Ấn Độ làm có được đâu người Ấn Độ á cái đầu của họ nó ngộ lắm nó đông dân chứ nó cũng không giỏi bằng mình mình ít dân thì ít dân gia đình ít gia đình ít chỉ cần nấu nồi nấu nồi cơm nhỏ thì uh, mới rằng uh, ờ, ít ít là gia đình hạnh phúc rồi còn nó là trời đông trên nó khó nuôi dân còn mình là toàn là nhân tài nhiều hơn là là nó cho nên cái hai hai thách á, về Việt Nam là số một để dành vốn vừa bển bớt mê lộn ai à, được cái gì cái đó yên ta chuyện ai nấy làm cái buồn cái là bây giờ mấy ông thầy quốc danh nhiều không có hiểu mà đụng tới đụng tùm lum thấy không đúng ra là lãnh đạo về tinh thần là phải dạy phật tử dạy dân chút ông đâu có dạy đâu ông à, làm theo à, chỉ thị không chết à, và các nhà đầu tư về công nghệ ở trên thế giới sẽ đổ vào Việt Nam hay không? Ừ, đúng, rất là nhiều luôn. Giờ không có Việt Nam ai đâu làm. Mà đúng ra Việt Nam giờ chỉ cần có 200 tỷ. 200 tỷ qua đây mua mới công ty mình này là về bển mở bển. Mà muốn mà được cái thứ vốn đó phải là trước tiên phải thật thà đừng có nổ nhiều nổ nhiều bây giờ rút luôn sổ gạo đó, nó hù thôi mai mốt cho lại chứ ờ, mình cũng gì thật cứ thật đi không có cần phải nói thêm không có phải nổ không còn gì nói chứ ờ, dân no áo ấm là nhờ đảng không có chuyện đó dân no ấm nhờ phật nhờ trời thôi chẳng có nhờ đảng nào chứ thì mình phải thật thật thì thật thì ở trên thương còn không thật ở trên không có thương mình sống ba đất đất trên đầu đều có chư phật thánh thần trên đỉnh đầu không phải lúc nào mình không có người là không có đâu nó gì đầy xung quanh mình chuyện đang nói chứ sư lưng có mấy gì đông lắm nãy có khấn cha ở trên cũng cho phép nói chuyện mới nói ở trong đoạn video vừa rồi cũng thấy anh nhắc tới cái ờ, một cái sự kiện rất lớn đó là chiến tranh thế giới thứ ba cũng sẽ xảy ra sớm ờ, không biết là có phải trong năm hai năm 2020 hay không nhưng mà anh nói rằng là sẽ xuất phát từ Trung Đông và lan qua đụng tới cả Trung Quốc lẫn Nga. Anh có thể nói đôi chút về cái ờ, việc đó ạ? À? Thì uh, Trung Đông rồi, bữa giờ nó quýnh bệnh, phải ờ, không? Mỹ nó, nó giao là bên đó lại cho Nga nó bữa giờ đang đánh là nó thể xứ Trung Đông rồi thì bây giờ Mỹ nó kéo qua nó dồn sức về về về, về Á Châu về, về Biển Đông nhưng mà anh, anh nhớ cái cơ vận á hồi xưa đó là muốn không phải ông ông Kissinger hay Mỹ uh, bán mình đâu. chẳng qua là giống như ờ, muốn tách rời Trung Quốc à, ra khỏi Liên Xô á thì Mỹ xài chiêu đó hôm nay Mỹ cũng xài chiêu y chang kiểu hồi xưa lại bình bình cũ đựng nước mới à, để mà thì uh, đó đã nổ ra đó chỉ còn có một cái là thiếu uh, Đài Loan tôn uh, gì tiếng tuyên bố độc lập nữa là xong bắt đầu à, cộng lại à, mấy cái bệnh này nữa với à, bên bệnh sẽ bị anh nên nhớ khi cái bệnh này nó không phải là bệnh này nha công ty đóng cửa phá sản dân Trung Quốc á, nó sống thuê chết về thuê chết đói cộng với mấy anh châu cháu nữa nhiều chuyện lắm mấy vị nói nó là một trong năm thứ Ờ, năm thứ để mà làm nước Trung Quốc phải rã ra nó bắt buộc nó phải đợi, có một cái chế độ mới nó phải trả Việt Nam lại không có được dí súng vô đầu Việt Nam hoài kiểu này tôi cũng không thích cái này nè, tại vì <laughs> mang thân người khó lắm xuống đây làm được gì lẹ lẹ làm về chứ ở đây chán cái mồm một cái ờ, sự kiện có lẽ là rất nhiều người quan tâm mà sẽ xảy ra à, trong năm nay à, và muốn nghe cái à, à, từ anh cái thông tin đó là cái à, việc mà tổng thống Donald Trump nhiều người không biết là ông sẽ tái đắc cử hay không thì cái chuyện đó anh có nghe được điều đó hay không ạ? À? tôi hỏi trên ngoài ông phục trăm phần trăm ngàn luôn ông thắng lại ông còn thắng luôn cái hạ viện nữa giống như bữa bà hát dân trước khi ờ, đắc tổng thống là, là, là tôi nói với mấy bạn bè tôi nói đừng lo bà sẽ thắng tự vì cái cái cái cái, cái nhiệm vụ của ổng chưa có xong ổng cũng có là thiên mệnh đó nha ổng chưa có restructure thế giới ổng chưa là ổng chưa có làm cho thế giới Agonai ổn định lại làm sao mà ổng rất được ở trên đâu cho ổng rất cái ngày mà ổng với bà Harry mà, mà chảnh nhau đó không ai nghĩ ổng thắng đi ngay ngày đó tôi ngồi thiền tất cả các chư Phật từ ở Bắc Cư Lô Châu, Nam Thiện Lô Châu, Đông Tây gom về để mà coi cái cái cái cái buổi sáng đó để coi ai là người làm tổng thống tất cả chư Phật về cái trái địa cầu này ngày hôm đó là tôi nói thật còn tôi nói hôm nay chỉ có những người nào cao hiểu và không đó là sự thiệt thì tất cả các chư Phật ủng hộ ông dữ lắm không dễ gì không có sức mệnh đó ông sẽ thắng lại và ông sẽ nắm luôn cả hạ viện cả hạ viện lẫn thượng viện ừ. đảng cộng hòa năm à, rồi ông sẽ ở lại cho đến khi mà xong nhiệm vụ cái nhiệm vụ giờ là chưa xong mà nào xong tự động đi à. một bài toán của tổng thống Donald Trump à, mà cũng chưa được anh nhắc tới cái vùng đó đó là à, Bắc Triều Tiên thì à, không biết như thế nào ạ à đó hả sau này dân chúng sẽ nổi loạn lên đem nhóc nó xuống rồi uh, hai nước tự thống nhất có nghĩa là khi mà khi mình chuyện mấy gì nói là đồng bộ thượng đế không phải lo cho trái đất này nha lo cho cả cái vũ trụ cái trái đất này á, là của phật mẫu và phật mẫu là đứng trên trái đất là mẹ đó cha trời mẹ đất lo sáu cái lục địa của của thế giới này á, là có sáu mẫu cái mẫu của mỹ này nè là bà bà nữ thần tự do đó thì có có, có, có cái cơ hội con lần gặp bà mấy lần mỗi tất cũng đều gặp bà thì thì uh, thì ở trên này phải nói là thế giới phải đồng bộ đồng bộ có nghĩa là không còn cái ác trên thế gian có nghĩa là những cái nhà độc tài cũng gọi là ác cộng sản cũng gọi là ác nó phải thật rồi con người sau này à, còn nói sao ờ, người sau này chỉ có đạo một à tức là là học theo cái kiểu ngồi thiền hoặc để mà cái à, mở cái à, technical trong đầu mình thì khi có cái đó rồi con người nó có cái cái lực để thay vì anh tốn có đóng tiền mở cái lab cái design này kia khi mình có mấy đó anh biết trước anh bớt uh, hao tiền tốn của cái cái tuổi thọ của anh uh, làm được nhiều chuyện như thế gian hơn thì trong tương lai nhân loại á, sẽ đi uh, du, du hành không gian dễ hợp cái um, cái trái đất này á nó sẽ trở lại environment good trở lại không có không có còn như bây giờ bao nhiêu tiền nó đổ vô chế bom súng đạn không phải vậy qua cái thời đại mới á, là cái gì cũng tốt hết không phải chịu khó trong lúc này một chút Việt Nam mình sau này ngon lắm tại là tôi đầu thai là người Việt Nam tôi không khánh người Việt Nam kiếp này cũng giống như đang đóng phim ờ, của Việt Nam vậy chứ ờ, có một lần trên cho tôi biết lúc mà tôi nghe bên Vũ Hán mà nó nó nó bị cái đó đó tôi cũng buồn lắm biết sao tôi buồn không tại một cái tiền kiếp á thời xưa đó, là hán vũ đế á, là cũng là tôi đóng vai đó nè cũng giống như anh trạng trình là ông làm lão tử nè cái ông đóng vai ông tập thầy Đan nè cái ông đóng vai ông mình à, hú sổ luôn nè ông đóng vai nhiều vai ờ, ông đóng vai luôn vai các lượng nữa khương tử nha nè cho nên ngài rất là gần với tôi ngài dạy tôi hoài à có nhiều người đóng phim đó thôi cứ xào tới xào lui bao nhiêu ngàn năm nè để mình chi mục đích đó là cái phim này á để nhiều nhất nhân loại vào một cái con đường tốt đẹp hơn chứ còn uh, thiên ma nó xuống đây nó chỉ có ham vật chất giống tụi rót <laughs> chơi nó thờ sạch ăn mà ở dạo thì mình phải có một cái uh, good nữa thì mình mới thăng tiến được chứ còn nếu mà mấy cái cõi kia trên cõi trời á, sướng quá đâu ai chịu đâu đâu mình phải sống với con vợ nó giữ mình mới thành cái hiện được cái <laughs> nói này hơi cao khó hiểu yeah. Dạ. anh uh, Cuối cùng thì ờ, cái vấn đề quay trở lại ờ, Corona vẫn là cái vấn đề mọi người đang lo lắng hiện nay. À, để đóng lại cái ờ, buổi nói chuyện ngày hôm nay thì anh có thể cho lời khuyên gì đối với mọi người và có những điều gì anh muốn chia sẻ thêm à, à, thưa anh? Thì bây giờ mình đang Mỹ đang Cali anh ở miền Nam cách đây cũng 500 cây số tôi ở miền Bắc. Hôm qua tôi có nói chị hỏi à, mình không gì hết chỉ lát đát thôi đó là nguyên dân mấy gì nói à, không có cần phải lo ở mỹ này mấy tôi đang lo lo cho bà con dòng họ mình bên việt nam kìa mấy vị nói là chết hàng thứ nhì á mà ở bển á, thì cái ninh ninh là không có tôi không biết ờ, ở trên có xây chuyển giờ chót không đó mình không biết nha thì ở đây thì mong tất cả mọi người à, chứng bệnh này đừng có quá lo cứ hồn nhiên nhưng mà bớt uh, đi chỗ đông người thôi cũng không có cần phải plan đấy rồi nếu rảnh đó, thì ở nhà thì uh, chi cứu mấy kinh điển sắm trang trình đó, với đức thầy đang huỳnh ờ, Quỳnh Phú Sổ đó ở trong đó đó thì nói những cái nó hơi khó tin nhưng mà mình phải ngồi mình tưởng tượng ra một ờ, chút giống như năm đinh dậu cơ trời hé lộ hé lộ là ai biết không tôi là đinh năm 2017 là mấy vị uh, cho tôi một cái thánh chỉ xuống tôi quản hồn luôn á thì bắt đầu lộ cơ là hé lộ thì ở đây cũng có nhiều người miền tây người ta đang tìm à, coi đó đúng không tìm tìm tôi nữa <laughs> chưa xuất hiện được à, thì à, corona uống nước nhiều vô cứ uống nước nhiều để trong xe cái chai cái loại cái chai mình xịt xuống mình rửa tay à, rửa điều điều điều bắt tay ai thì cũng được rồi đừng bắt vậy đó <laughs> rồi à, <laughs> bớt tập tụ đông người ở ờ, à, bớt chữ lộn dưới nó mấy mấy đại ca <laughs> ăn ở không rồi ra là Starbucks ngồi chơi rồi tối ngày rảnh quá biểu tình tối ngày rồi cứ đi ấy. cái đó không có tác dụng gì hết chỉ làm cho cho người mình ghét người mình thôi ở đây tự động khi mà tàu mà nó có cái chế độ mới rồi đó là mọi người sẽ hiểu hết à lúc đó ờ, bữa mày chửi tao tao chửi mày lúc đó khó gặp mặt nhau nữa thôi bây giờ làm quà trước đi hoàng kiều đâu cần phải sợ trung bắt đầu nghe lời nó ổng người tốt à ổng là cốt là con nai đầu thai xuống ở ờ, tầng trời thứ tư nhóm nhân dượng thằng nhật dượng là thằng kim quy đồ thai hàng chỉ giàu đó <laughs> ở đây tôi biết cốt hết nhiều người tôi ngồi tôi hỏi mấy gì nói Ông ờ, à, anh có nhắc tới ông Hoàng Kiều à, à, ngày hôm nay nếu có một cái à, lời à, à, cố vấn tư vấn à, là, à, nào đó à, đối với ông Hoàng Kiều à, anh sẽ nói gì ạ? Xưa giờ tôi rất thương ổng là những người mà ở ở cõi trời xuống là họ có phước họ giàu là cũng là cùng một cái nhiệm vụ ở thời mạt pháp này à, giống như Lê Bình Dương thì ở cõi quan âm thiên xuống ổng đầu thai xuống để mà ổng giúp môi trường biết nhiều người nhờ ổng khỏi đi bác sĩ khỏi chết biết không ổng còn hơn là vua bác sĩ nữa không phải vua rác ông kia cũng vậy có trời xuống có một chút là hơi ờ, hơi quên đi đâu phải xuống đây ai cũng nhớ rồi à, xuống đây mình phải theo cái tự tánh mình mà khi tôi chơi với người nào á thì tôi phải coi cái chân mệnh của họ là gì tôi mới dám nói chuyện đều có nhiều người cốt quỷ tôi đâu tôi biết là giàu sao bề ngoài với xạo tới trong rất là hung dữ ổng là người hiền ổng trên xuống thì tôi cũng đang thắng với ổng giờ chết mong ổng nhớ lại cốt và ổng để ổng hiền lại thôi hiểm hiền lại thế giới dưới miền nam Cali sẽ bình an thì mong anh cũng hiểu tôi bữa nào anh em mình ngồi uống sợ bắt tôi biết nhiều chuyện của ông lắm <laughs> bớt uh, bớt làm cộng đồng náo nhiệt cái này giống như em từ mình cái ăn qua nam thôi không có gì hết trơn không ăn nhậu vậy giờ nó nó tụi nó giờ nó lo nó không nó lo nó không xong thì làm sao mà nó có cái cần control bên mình được nghe mấy năm trước hồi xưa nó có cần control mình cái vợ nó xong hạn rồi không có cần phải lo quá về nó giảm lại tôi nói này ra nếu đụng chạm nếu đụng chạm xin lỗi nha mấy đại ca <laughs> tôi người vô tư nó không có chính trị nhưng mà hiểu gì nói đó để cho mọi người bớt tốn tiền bớt tốn thời gian rồi uh, hiểu uh, ngoài cái cõi hữu hình của mình đó lúc nào mình cũng sống song song với cõi vô hình chư thiên chư phật chư bồ tát lúc nào cũng ở trên đầu mình ba tắc đất chứ không phải có mình mình ý à, có mấy đồng tiền muốn làm gì làm đâu không nó phải vậy trên mà ghét hả lấy lại cái một ở dưới thế gian mình á cái ben statement á là một chuyện nhưng mà cái ben statement ở trên trời á cũng có ở trển có nhà băng nữa à, ở trển nó dù nó anh có một tỷ mà anh tỷ mốt là anh sanh cho bệnh rồi đó hoặc là có vợ nhỏ rồi đó <laughs> nên à, cái cái ở trên đó là là là control cái giới hộ giới của mình tất cả các lãnh đạo thế giới nó cũng giống như à, con cờ vậy thôi tiếng chốt qua xe gì thôi à chứ không có không có gì hết anh à, anh Ngô Tuấn Kiệt anh Ngô Tuấn Kiệt là một à, là chủ nhân của Thiên Long Sơn đồng thời anh cũng là chủ nhân của một hãng công nghệ ở trong một cái khu vực công nghệ nổi tiếng thế giới à, mà giờ đây anh nói những à, hôm nay anh nói ra những cái điều hết sức là tâm linh như vậy thì chắc chắn là sẽ nhiều người sẽ ngạc nhiên ngỡ ngàng thậm chí là có thể sẽ không tin hoặc là sẽ có những cái ờ, phản hộ à, ờ, chắc là cũng sẽ nói như vậy anh anh nghĩ sao và và anh có anh thấy như thế nào chỉ có người quá vô minh quá cứng đầu quá sức gọi là ngã mạng mới không có hiểu bây giờ anh lên google anh bấm được bao nhiêu cái ờ, thiên tai địa chấn trong vòng 7 năm qua so lại với thời gian trước những cái gì nó xảy ra ngày hôm nay anh nên nhớ mọi tôi có 400 đệ tử mỗi tháng tôi phát lương gần 2 triệu tôi đi họp hành mặc áo vest chứ tôi phải mặc áo này mà tôi lại phật tóc ngày đâu tôi có hai mặt tôi mượn cái đời để tôi làm đạo ở trên nói con phải cực khổ thì à, nó mới có công đức còn mà ký trách như kiểu Bill gay hay là ô ờ, cái này 5 triệu này 3 tỷ cái đó quá dễ nó không có công đức cho nên tôi <laughs> phải dùng cái cái khả năng đó tôi làm thực tế À, để toàn nhân viên thì phần nào là phần đó thì giống mình nói tôi nói mày tin tao thì mày tốt còn mày không tin tao thì cũng không sao nhưng mà lương bổng mọi chuyện nó rõ ràng là được rồi ở trong hãng tôi cái những chuyện giống như tôi bị cấp đồ tôi đâu cần khem rạ đâu anh mà thì tôi hỏi ngào á tôi kêu đúng tên nó vô hỏi một tiếng đồng hồ nó ngồi chói sao anh biết tao nói mày á ở trong cái hãng tôi là giờ trên núi mấy chương đầy hết mấy chị vị canh đầy hết mỗi một lần mà mấy chị về mà họp trên thiên long sơn nguyên cả cái bầu trời bắc cơ ly sáng rực biết bao nhiêu mấy ông rồng canh ờ, ở xung quanh tôi không có người nào nó láo tôi được tôi dám bảo đảm người ta suy nghĩ gì tôi biết rồi à, tôi chỉ thương người tôi nói thôi mà tôi cũng không có hại ai não giờ là Phật dạy mình từ bi không có kẻ thù tôi chỉ muốn giúp đời thôi còn ai tin thì tốt còn không tin đó đến khi mà tại sao nhà tôi có chuyện hoài vợ tôi quậy tôi hoài con tôi quậy tôi hoài tại sao tôi có tiền mà cái tâm tôi không an là tối tôi ngủ không được mấy cái bà mấy mấy người giàu đâu ngủ được lý do là không không có hiểu gì mấy cái này cho nên cứ nghĩ mình có tiền là ngon đó không phải mấy thằng ma tối về à. giỡn giỡn tối ngày làm sao mà ngủ được đây có nhiều chuyện về mặt ờ, tâm linh ghê lắm quỷ sứ nó cũng có bùa ngải giờ ở việt nam xài bùa ngải không chỗ nào có phật chỗ đó có quỷ anh nên nhớ như vậy nhưng mà hiện thời nay phật thánh tiên xuống hành nhiều lắm mấy trăm người để mà làm lại cái màn mới thì uh, chờ năm nữa đi sẽ hiểu thêm thì lúc đó lúc đó biết thì cũng không có muộn đâu cũng ok nhưng có cái bây giờ thì tốt nhất cứ à, coi như information đây giữ trong đầu đi đừng có phê phán gì phê phán rồi mốt khó gặp nhau khẩu nghiệp à ừ, tội chứ giờ phật di lạc đang ở à, chúng mình mà chưa xuất hiện để cho trung cộng với việt cộng biết thế gian có nhân quả đó tất cả những cái gì bệnh hoạn hay là chiến tranh đó là để muốn cho chứng minh cho nhân loại biết là có nhân quả kế bên thì khi đó đó Phật sẽ ra đời để dạy dỗ mình một cái um, một cái xã hội mới một cái cuộc đời mới tốt đẹp hơn và nước Việt sau này sẽ là thánh địa ở bên núi Cấm xin cảm ơn rất nhiều và cũng rất là à, lạc quan rằng là như anh nói à, sau, sau những ngày này thì à, những cái tương lai trong à, những ngày tới à, sau tháng 7 à, sau năm 2020 là những ngày à, tốt đẹp hơn à, mình nói à, là bởi vì nói sao mình nói vậy nha mình phải tiên tri mà thường giờ chót á nếu mà không có gì thay đổi thì nó sẽ xảy ra tám chín chục trăm vậy nhưng mà cha thượng đế là người quyết định cuối cùng đó là lời của ông ờ, Đức Bình Phú Sổ mấy năm trước ngài nói là tất cả tiên tri không ai trúng hết chỉ trúng 80 thôi 20 còn lại là do tam thánh tọa với hội đồng chư Phật ở trên trời á, quyết định á. À, thì mình chỉ nói tới đó thôi còn như bây giờ chót nó nhưng mà mục đích chính là sẽ không còn cộng sản thế giới trong cái thập kỷ kế tiếp tất cả mọi thứ trả lời cái thiện và cái thật cho nhân loại người Việt Nam sau này rất là hãnh diện là người Việt Nam người Do Thái thứ hai thánh địa sẽ ở Việt Nam Xin cảm ơn anh à, với những chia sẻ tâm linh của anh ngày hôm nay và chúc anh một ngày thật là tốt lành. Xin hẹn gặp lại anh trong những lần tới thưa anh. Ok, bên nay à, con cảm ơn anh Lăng là cũng à, ngẫu hứng đó nhưng mà có đụng chạm gì xin các bác, các đảng, à, các đại ca <laughs> bỏ qua nha mình <laughs> từ bi không có kẻ thù nha chỉ là nói à, mong ai có hiểu được thì giúp ai được gì cứ giúp thôi chứ không có ý à, ngã, ngã mạng hay là nổi tiếng gì mình không cần mấy đó đâu ok yeah, dạ, xin chào anh Ngô Tuấn Kiệt dạ, yeah. yeah. Dạ.